Xin chào các bạn đã quay lại với chương trình sửa xe đạp với xe Bike Shop Hôm nay Vân có hai người bạn hướng dẫn viên à, Lâu quá không gặp thì họ có ghé chơi Thì họ cũng à, có xem qua vài video của Vân làm Thì à, họ đóng góp rất là quý giá vân xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và ủng hộ kênh sửa xe đạp với xe hai người bạn đến thăm Vân thì họ có xem qua nhiều kênh thì ờ, họ có đóng góp ý kiến cho dân rất là hay họ nên nói dân làm một cái nó trình tự hơn nhiều lúc ờ, anh em á người ta xem cái người ta bị rối tại vì ờ, dân làm dân chưa bao giờ làm như thế dân không có viết ra ý tưởng ABCD một hai cấu trúc về phần thanh bài mỗi bài đại khái sách cái máy ra rồi lấy đồ đó là làm mặc áo vô làm không có sắp xếp gì hết thành ra trong đầu nhớ bao nhiêu nói bao nhiêu có lúc sắp xếp được trong đầu ý tưởng nhưng mà khi nói ra nó thiếu và khi làm đúng nói sai lỡ lời hoặc có lúc dân nói những cái video dân nói dân làm sai mà dân nói đúng lỡ lời hoài các bạn thì ờ, ý kiến đóng góp của các bạn sẽ làm cho chương trình những YouTube sẽ video clip sẽ hai bạn cũng có nói về vấn đề cạo sơn thì anh ta thì anh bạn tôi cũng nói là tôi cạo sơn xong đẩy cái công cái cạo dặn tôi để sợi sơn vô cạo tôi dặn nó đẩy sợi sơn cong qua bên kia luôn à, thì tôi mới nhớ lại à, cạo sơn mình giờ tiễn hai nó về tôi quay vô tôi lấy bản ra tôi làm việc ta có khái quát về xích xe đạp sơ lược về xích xe đạp nha các bạn xích xe đạp thì à, về xe đạp thể thao thì à, ngày nay chúng ta có à, xích 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 chúng ta chia ra <clears throat> chia ra hai à, phân ra phân khúc ra hai cái đi cái 68 và cái 9, thì thường nha chứ không chính xác nha các bạn tại có những hãng làm thường thôi thì à, thường á, thì à, <clears throat> cái dây xích mà 678 thì nó dày cái độ dày của dây xích đó nó dày lý do đó cái pin cái chốt pin đó các bạn <clears throat> trên sợi xích nó có những cái những cái chốt xỏ ngang để liên kết những mắt sơn với nhau thành một sợi dây dài đó là chốt pin thì à, xích xích 8 68 có độ dày và cái đầu chốt pin đó nó đã được lã lê về lã lê ghê mà lã ở ngoài tại nó lầu lên ở ngoài chút xíu nói chung cũng dài gian thôi chứ không đến nổi không đến một ly đâu thì nó lã ở ngoài nó ta gọi là ờ, chốt bên lầu hoặc chốt bên dương đi, lầu ra ngoài đi dễ dễ trong cơ khí người ta hay gọi là âm dương có lực bù trừ đó thì về à, sơn này á chúng ta cạo xích đó cạo sơn và ép lại thì để chút pin lại đó ta gọi là ép lại mình dùng được nhiều lần cái này là có sơn uh, Shimano thì người ta có chốt pin còn những hãng khác thì người ta làm không làm chốt pin mà ta làm mất sơn mất khóa sơn xin lỗi mất khóa sơn thì có những uh, khi chúng ta xài cũ lâu rồi đi thì mất khóa sơn uh, cũ chúng ta có thể nấu sơn mà chúng ta không cần uh, khóa sơn thì chúng ta có thể dùng những chốt pin ta cào ép qua là chúng ta ép lại nha yeah. thì về uh, cả xích sau 18 nói chung đi thì chúng ta chút pin chúng ta ép qua lại gạo qua gạo ra lấy sân ra và ép uh, à, chút pin trở lại bình thường thì chúng ta dùng được cũng nhiều lần nó cũng dễ nói chung là cũng ba bốn lần thôi chứ nhiều quá thì nó lỏng ở đầu chúng ta đạp nó bị rớt rồi uh, xích uh, tốc độ các bạn ít khi dùng khóa xích ta gọi là mastering. thì uh, khóa xích thì thấy uh, thường Shimano thì ngày nay có làm còn trước kia thì những dòng sơn cũ ít quá sơn lắm họ làm cho mình vừa nói 68 bây giờ 9 10 11 12 thì à, chốt pin của nó lý do đó chốt pin nó không có lầu ra không có lầu là chốt pin âm thì hợp tán là ghê đó là tán âm cái cái bắt xích đó các bạn nó móc cái lòng chảo thế này nè nó, nó tán là ghê âm ở trong ở ngoài tán vô nhưng mà nó âm tức là âm so với cái mặt của mắt xích mặt ngoài của mắt xích thì nó lo ra giống như lo kèn nha <clears throat> độ dày của mắt xích nó mỏng mỏng hơn sáu tám nhiều rồi à, đầu chốt pin đó là lê về âm tôi vừa nói là lê về âm rồi à, dùng cạo xích đó chúng ta dùng cạo á, nếu mà chúng ta biết cạo nha và cạo khéo chịu khó làm tỉ mỉ thì chúng ta cạo cạo ép ra vô chắc xà được một lần thôi lần thứ hai vẫn được nhưng mà khi chúng ta đạp tăng tốc đó, có thể bị rớt ra nó khác biệt thế này các bạn khi uh, chốt pin lồi là chốt pin đó nó lồi nó dương lên trên cái mặt uh, hai cái má di xích má, má, má trong và má ngoài dương chút xíu lả ra chúng ta cạo ra cạo vô thì nó vẫn lồi ra và nó lả ngoài nó dễ hơn còn khi mà à, chốt âm nè còn những xích dần mà chín mười một mười hai này các bạn là nó lã lê vê lã âm ở trong thì móc lên chảo trong nó lã âm thì cái, nó giống như cái chén lo càng đưa ra này. thì khi chúng ta cạo ra nó rất là khó đẩy ra cái đầu bên kia đi dễ mà cái đầu bên đây nè cái đầu mà chúng ta đẩy nè cái phía mà chúng ta đang đẩy nó lo kèn mà lo kèn hướng ra đẩy nó nông ra qua bên kia qua bên kia xong xong rồi khi chúng ta gắn à, cắt sơn và làm vệ sinh sơn gì đó chúng ta gắn trở lại rất là khó rất là khó nó lo kèn mà gắn lại không khéo là nó đẩy banh luôn nó phá à, ra không được thì làm cái khéo tay thì tôi nói là chút bên đây tại sao tôi nói là mỗi cái sên 9, 11, 12 nó có chút pin sơn của Shimano chiều nó có chút pin đi mà chúng ta không, không ờ, sử dụng nó mà chúng ta lại ờ, khóa chỗ khác nên ờ, là chúng ta nói trường hợp chúng ta đang chạy xe mà bị đứt á, bị đứt là mất chút pin mất khóa đi không còn cách nào để chúng ta sử dụng hết không còn chữ pin không còn khóa không còn uh, masterlink khóa khóa sơn để chúng ta ta làm thành ra chúng ta chọn bất cứ cái pin nào để chúng ta kết nối gì sơn để chúng ta tiếp tục hành trình đúng không Đó rồi rất khó nha các bạn thì à, về xích 9 11 12 nè tốc độ á, thì à, có khóa xích thường có có khóa xích đi kèm còn đối với à, mình nói nói chung nha nói chung có xích đi kèm có khóa sơn thì khóa xích á, thường là không dùng được lại quá 4 lần khi cẩu ra nhiều rất lại thì các bạn khi các bạn chạy đó thỉnh thoảng các bạn đi off road lâu lâu chạy trời mưa hoặc chạy từng tháng chạy nhiều quá hoặc các bạn à, vô dầu mỡ sơn nó nhiều quá cái nó phản tác dụng nó dính đất nó dính trong đó cái nó bôi lên sơn nó rít chịch giống như bánh ít vậy thì các bạn phải làm vệ sinh mà nhiều khi à, có những người người ta làm để giờ làm vệ sinh à, để như vậy người ta làm vệ sinh làm trên xe luôn có người ta tháo ra tháo mastering ra đúng không tháo ra thì làm vệ sinh nó dễ hơn rồi xong nó gắn lại thì nó rất là khó khó cái này là là chúng ta không được dùng nó nhiều lần khóa Mapling nó giống như cái tương tự như còng số 8 các bạn chúng ta vẽ số 8 sao thì nó như vậy thì à, giữa cái eo số 8 á, thì nó là khoảng trống mà nó là cái eo để nó dướng nó khóa cái đầu kia lại thì chúng ta tháo ra tháo vô nhiều khóa đó nó bị ngột khi chúng, chúng ta chạy nó rớt ra cái là coi cùi sinh dò dĩa gì nó quấn đi hết còn tiêu bộ rút luôn các nha yeah thì thôi chúng ta đừng có ăn gian quá chúng ta tiết kiệm tiền xài bốn nhiều lần quá nó lỏng các bạn đừng nghĩ là nào cũng chặt tới không thỉnh thoảng các bạn da ra kẹt gì nó vẫn rớt ra nha rồi giờ nói về mình nãy giờ tôi vừa nói tất cả là mình nói chung về tất cả các loại xích thì bây giờ tôi nói về riêng xích của Shimano thường dùng là nó chốt pin thì chúng ta chốt pin cái nó chúng ta cạo hai ba lần chốt pin của nó chúng ta cạo thì nó nó nó làm cho chống pin các bạn nó có hai khúc hai đoạn đoạn đầu và đoạn giữa đoạn đầu thì hình mũi tên nó là dẫn đường còn đoạn sau là đoạn khóa là chống pin khi mà chúng ta đẩy chốt pin vào bằng mặt bên ra cái bên hướng mà chúng ta đẩy vào đó thì khúc bên kia chúng ta lấy kèm hoặc chúng ta có thể dùng tay cũng được để gãy ngang thì cái đó là cái đầu dẫn đường tại sao gọi giờ đầu dẫn đường khi chúng ta ráp hai mắt sên lại đó hai mắt sên lại thì nó khó mà mình canh bạch tai các bạn để trên cái à, cái cạo sên mà nó khó là ngay lắm thì chúng ta để vô cái đầu mũi tên đó là nó sẽ đi qua hai mắt sên nếu mà nó lệch nhau nó lệch hai cái hình tròn nó lệch nhau mà nó không đồng tâm đó méo qua nó lệch qua bên trái một cái lệch qua bên phải nó vẫn còn khe hở để đi vào thì cái mũi nhọn mũi tên đó, nó nông vào nó sẽ tạo cho nó làm cái đường tâm để cho hai mắt sên này khóa cái mà hai cái mắt sơn à, chúng ta nối lại đó nó đi vào đúng vị trí đúng tâm đó. thì uh, Shimano làm hai cái à, cái đoạn đó là nó chỉ là cái khúc trơn thôi để đi thôi còn cái khúc pin nó sao đó là khúc đó là nó có hai đầu là lã lê vê bên trái và bên phải và cái độ dung sai rất là nhỏ khi chúng ta đẩy vừa qua đó, gần mặt bằng đó, chúng ta đẩy còn cái chỉ còn cái mấy giây sau đó chúng ta đẩy tự động nhảy cái tập hoàn thiện nó là hai đầu lã lên bên ngoài đó các bạn nếu chúng ta đang chạy xe à, chúng ta off road hoặc đi à, trong những đường rừng mà thời tiết à, hơi âm u đó các bạn thì à, sơn chúng ta bị đứt bị đứt bị đứt sơn và chúng ta không có đem theo cái à, mastering nào hết cái khóa sơn mà may mắn là chúng ta có được cái à, cạo sơn đúng không cạo sơn thì cái đó sẽ giúp các bạn thoát ra rừng hoặc là các bạn à, rất mất kiến cận thì các bạn chắc chắn các bạn không làm gì được đúng không làm sao mà thấy đường để mà cạo sơn khóa sơn chút pin nhỏ xíu nha các bạn ha đúng không rồi bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề à, biết sơn thì nếu như chúng ta đứt sơn đứt sơn trong rừng tối âm u vậy chúng ta không hoặc là rất cái cạnh chúng chúng ta không thấy đường để cạo sơn mà chúng ta quên mang đi cái master link đúng không cái khóa sên thì chúng ta làm gì vậy thì khóa sơn thì chỉ có cách là sẽ sên thế này chúng ta lỗi cái pin về bên kia sau đó chúng ta cắt cái mặt sơn mà bị đứt á cắt ra sau đó chúng ta dùng cái mắt này nó kế tiếp đẩy pin trở lại bây giờ không có kiến ờ, tối thui rồi sao thấy được đúng không lúc này sở trường của đàn ông rồi các bạn thấy nha thì nhìn kỹ đây các bạn thấy nó cái chút pin mình không nói khúc này không nói cái à, phần trên nha không nói phần trên mình nói phần dưới là cái phần pin đó đi vào trong à, sợi sơn đây xích thì các bạn thấy để ý nha hai cái đầu sơn đây sơn này sơn à, uh, 68 thì nó uh, sơn nó lồi như các bạn đầu pin nó lồi lên nó là lã lê vê trong ngành cơ khí nó gọi là lã lê vê hoặc là tán lê vê thì cái từ này mượn của pháp tại cơ khí là pháp đem về việt nam à lê vê thì uh, tôi biết dùng thôi chứ tôi cũng chẳng biết viết cái từ đó ra thế nào mình cứ nói đại là lã lê vê thì lê vê lồi nha các bạn lê vê dương còn đây là sơn chín đổ lên tới 10 thì hầu hết là sân rất là mỏng thì UV là ầm nếu mà lầu ra ngoài nữa thì nó cọ vô cái, cái lít kia làm sao mà chạy được nó bắt buộc phải âm thì các bạn thấy nó âm đây nè thì đó UV <clears throat> này á thì nó còn đỡ còn UV này á là nó lo các bạn thấy nè quấn vô ngay giữa nè tán ngay giữa hai cái đầu bên nó lo giống như lo kèn đi ra vậy khi các bạn đẩy qua bên kia rồi thì cái đầu nó nó to hơn cái lỗ ờ, của mắt xích thì quan đẩy là rất là khó rất là khó thì lúc này chúng ta dùng cái cảo sơn các bạn cảo sơn ha lúc đó chúng ta dùng tay cảm giác giờ mò đó tôi vừa nói mò đó thì chúng ta để cảo sơn vào <coughs> cảo sơn để sợi xích nha tôi à, sẽ làm hình minh họa cho bạn xem thì chúng ta dặn vào dặn vào từ từ từ từ từ từ đó đến tới cái mắt tăng nặng của bạn là chút pin hai cái đầu các bạn thấy nó 80V đây đầu mặt bên đây và mặt bên kia và mặt bên đây mặt bên uh, mặt trái và mặt phải đó, đều 80V thì hai cái đầu nó lớn hơn khúc giữa thì khi chúng ta cảo sơn này chúng ta dặn vào thì nó hơi nặng tay thì chúng ta cái mắt sơn này nè khoảng cách nó rất là ngắn nhỏ chưa tới một cm nhỏ hơn nhiều thành ra chúng ta phải làm từ từ 1 phần 8 nhỏ hơn 1 phần 8 dòng 1 phần 4 dòng một là rất là lớn các bạn thành ra rồi cái răng này răng nhuyễn nữa nè thành ra nó đi rất là chậm các bạn phải từ từ không được nhanh nha chúng ta dặn cạo từ từ từ từ từ từ từ từ từ cho nó bắt đầu tăng nặng nha vô tăng nặng cái hai ba răng đầu á dòng đầu á nặng là khi chút pin này nè đây bắt đầu nó sụp dòng rồng nó qua khỏi cái à, cái lỗ của mắt sinh này lỗ mắt sinh nó bót mà đúng không chắc chắn ai cũng hiểu tôi bót hết đúng không bót thì nó qua cái đó qua cái mắt sinh đầu tiên các bạn là bắt đầu nó nhẹ nó nhẹ lúc đó chúng ta xây biết nhẹ là chúng ta biết nó cái đầu sinh này nào đầu chút pin này nào và đầu chút bên này nào đã lọt qua bên kia rồi đúng không đã lọt qua đã lọt qua cái à, cái lá sơn đầu tiên mắc lá sơn đầu tiên sau đó chúng ta tiếp tục xây từ từ từ từ và nhớ cảm giác cái lực chúng ta dặn đó nó đang nhẹ nhẹ dặn tới dẫn đến khi nào chúng ta tới căng nặng cái đít là đầu chút pin này đây đã đi qua đó rồi đây các bạn là nó đi tới đây nè đó các bạn thấy không là đây đẩy xuống nè đẩy xuống nè đẩy xuống là đi ra à, nửa pin rồi đó đi hơn nửa pin rồi đó cái đầu cái đầu chút pin này đảo qua đến bên kia nha qua đến bên kia thì nếu chúng ta lỡ tay mà chúng ta đẩy đi luôn đẩy đi luôn là chúng ta phải cắt mắt sinh tiếp là cái pin nó lọt ra ngoài rồi không thể nào mà chúng ta lấy cái pin này chúng ta nhét lại cái ờ, gắn vô cái lỗ này chúng ta đặt cảo nó được hết bắt buộc đầu pin phải còn nằm trong đây cái pin cái chút pin này phải còn nằm trong cái lá của mặt trái bên kia thì chúng ta nhớ đẩy tới tăng nặng đó chúng ta đẩy từ từ từ từ từ từ đến tăng nặng đó. khoảng đi khoảng một phần tư vòng sau đó chúng ta lấy ra chúng ta dùng cái đầu ngón tay út rất nhỏ chúng ta đưa vào cái kẻ đúng không chúng ta à, xem coi cái à, cái đầu bên đây nè đó đây các bạn thấy á nó dài bao nhiêu thì chúng ta dùng sơ là chúng ta lắc ra đó bẻ ra đó có ra được chưa hơi nặng đó, thì chúng ta gắn để vô giá lại dặm thêm một phần một phần tám một phần tư dòng tiếp cho đến khi chúng ta thử lấy ra nó dễ là tất nhiên nghĩa là mình bảo đảm rằng chốt pin không lọt ra ngoài và còn nằm trong mắt sơn phía bên kia nha rồi sau đó đó là cảm giác đó các bạn nó cũng không có gì mà mắc được đúng không cảm giác sau đó chúng ta lấy cái mắt xem kia gắn lại cái đầu kia gắn lại như vị trí tôi vừa cách nó gắn tôi vừa nói gắn lại chúng ta cạo để vô chúng ta đẩy đẩy từ từ từ từ thì lúc đầu nó sẽ nhẹ tại chút chốt đêm còn nằm bên đây đúng không chưa qua được thì đấy nhẹ nhẹ nhẹ nè cái đi ngay qua tên kia qua tên kia là căng nặng ra các bạn đầu nặng tay các bạn sẽ từ từ tiếp đẩy vô cho đến khi cái tông nặng hơi giảm nhẹ là các bạn sẽ lấy sợi xích ra khỏi cạo sơn chúng ta dùng cái đầu ngón tay đó đầu ngón tay chúng ta chạm lên cái gờ này nè bên đây và những ngay chỗ những mắt sơn mà chúng ta chưa cạo còn nguyên thủy của nó xem cái độ dày cái đầu chốt pin này nó lú lên cao không coi so sánh coi à, bằng cảm giác nha cái đầu chụp này và cái đầu chụp khác nó có cao không thấp hơn không? cứ thế là chúng ta làm xong thì chúng ta cũng à, bẻ dây sơn cuốn dây sơn theo hình cái dấu căn dấu căn à, trong mình học toán từ bậc hai ba bốn cái dấu căn các bạn ta lặn qua bên nhà lặn qua bên trái gãy xong sụp lại lật ngược dấu căn trở lên qua gãy qua phải gãy cho đến khi sơn nó không bị uh, kẹt không bị rít ta chạy được